đây là 11 Pro Max thì à, có lẽ chắc là nhiều hơn đấy trường hợp cách thứ hai đó là xem clip này của mình làm theo mình không mất tiền hoàn toàn miễn phí Hello, xin chào anh em Chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của máy mở điện thoại siêu rẻ Vâng, anh em thấy nhìn trên bàn nhá Vẫn là siêu phẩm 11 Pro Max mà hôm trước mình có làm clip hướng dẫn anh em cách chọn mua được những sản phẩm này với à, cái số tiền mà hợp lý nhất à, anh em nào chưa xem thì à, quay trở lại kênh của mình để xem lại clip đấy nhá ngày hôm nay thì à, không phải clip như thế nữa chỉ là một clip thủ thuật nhỏ nhỏ thôi một thủ thuật hướng dẫn anh em khi anh em gặp trường hợp như thế này và đặt mật khẩu và quên đó đặt mật khẩu và quên anh em nhá không biết làm thế nào và iPhone thì bị vô hiệu hóa mất rồi có những trường hợp anh em không quên nhưng lại bị người khác ấn quá nhiều lần và bị vô hiệu hóa. Có những trường hợp thì anh em đặt xong xong chả nhớ mình để là cái gì cả. Có những trường hợp cũng chả hiểu vì sao mở nó không được và nó báo như thế này. Vâng, nguyên nhân duy nhất chỉ là mật khẩu màn hình và không nhớ thôi. Trường hợp như thế này xảy ra chỉ có hai cách duy nhất để xử lý. Đó là cách thứ nhất đem đến một trung tâm sửa chữa nào đó xử lý phần mềm, chạy phần mềm với mức giá tầm 50.000 cho đến 200.000 vâng thì xin anh em like và xem thôi nhé đó thì uh, một lưu ý cho anh em khi làm mà khi phá mật khẩu khi uh, khôi phục lại là đây phải là điện thoại của anh em phải có ai cả lao của anh em còn nếu không có ai cả lao máy sẽ bị khóa không thể mở được trường hợp như thế chỉ có gọi điện Apple xác minh đúng là chủ sở hữu Apple nó sẽ mở cho anh em đó tiếp nữa là nó sẽ mất hết dữ liệu trừ những dữ liệu được lưu trên đám mây ví dụ như iCloud hay là Google Photo thì nó sẽ còn còn những dữ liệu như là tin nhắn này hay ứng dụng đã cài này nó sẽ mất hết trường hợp thứ ba nếu máy của anh em là máy lóc nó sẽ bị lóc lại khi mà kích hoạt lên à, quốc tế tạo dạng cốt du lịch hoặc là kích hoạt lên quốc tế bằng sim ghép thần thánh ngày xưa ấy nó sẽ bị lóc lại thế nên là anh em nào đang dùng máy lóc hoặc anh em nào mua máy quốc tế mà chẳng may bị trường hợp như thế thì cứ phải quay lại cái chỗ anh em mua để uh, khiếu nại với người ta như ờ, mà mở điện thoại siêu rẻ mình ấy mà trong trường hợp anh em mua máy mà bị lóc lại thế thì mình sẽ báo test chọn đời cho anh em nhé cứ lô bị lóc lại mình sẽ đổi cho máy khác trong trường hợp anh em mua là máy quốc tế đấy thế nên anh em hoàn toàn yên tâm cho, uh, cho những trường hợp như vậy đó đó là những lưu ý khi mà để phá mật khẩu màn hình và để phá cái vô hiệu hóa của chiếc iPhone 11 Pro Max là như thế thôi Tiếp nữa là đến bước chuẩn bị để tiến hành thực hiện Đó là anh em phải chuẩn bị một chiếc máy tính chạy Windows 7 hoặc là Mac OS đều được nhé Windows 7 trở lên, Windows 10 hay Windows 8.1 hay là cứ cao Windows 7 là được Và một phải có kết nối mạng Internet Anh em lưu ý là phải có kết nối mạng Internet nhé Bây giờ nhà anh có kết nối Internet rồi đó nếu anh em ờ, dùng được máy laptop thì ờ, càng tốt đi đâu cũng sẽ có mạng để sử dụng ra quán cà phê để chúng ta có thể chạy được và cái máy tính đó phải có cổng USB thật tốt để trong hợp anh em chạy nó không bị uh, uh, ngắt quãng hay không mất thời gian của anh em không bị báo lỗi đó tiếp nữa là anh em chuẩn bị cho mình một sợi cáp mà nó xịn xịn một tí cũng được đó những cái sợi cáp này mình nhìn nó mất rất bẩn nó đẻo nhưng đây là một sợi cáp xịn hoặc là anh em có dùng một sợi cáp anh em có thể truyền dữ liệu được ấy nên ừ, ưu tiên một sợi cáp xịn anh em lưu ý như vậy nhá đó thì đây là một sợi cáp micro à <laughs> mình nhìn xin lỗi đây là sợi cáp lightning usb thì uh, máy tính của mình là chỉ có USB thường như này thôi còn nếu mà sợi cáp theo chiếc máy 11 Pro Max này nó sẽ là sợi cáp Lightning Type C thì bắt buộc máy tính anh em phải cổng Type C nhé đó, là như vậy thì uh, bây giờ đến bước uh, thực hiện thôi đó đơn giản cắm cái cổng USB này vào cổng máy tính này nếu mà là máy tính bàn thì nên cắm cổng sau nhé đó, cổng trên bên đấy nếu cắm cổng trước thì nhiều khi nó hay gián đoạn sau đó là cắm cái này vào điện thoại thôi điện thoại thì vẫn để chế độ vĩ hóa như này đó thực hiện trên máy tính nhá đây thì à, nó phải có kết nối mạng internet bởi vì là một cái lý do duy nhất là chúng ta sẽ phải đa phần mềm đấy nhá trên máy tính thì à, nếu mà theo khuyến cáo của Apple ấy hay là từ trước giờ vẫn sử dụng để cài là iPhone hay iPad ấy, là chúng ta sẽ dùng phần mềm iTunes hay trên ngay trên chiếc điện thoại nó báo là chúng ta sẽ kết nối phần mềm iTunes sử dụng nhưng mà bản thân mình thì mình hay hướng dẫn anh em thì mình không dùng phần mềm iTunes mà mình sử dụng cái phần mềm là phần mềm Bluetooth như này này đó anh em thể nhìn đấy ờ, biểu tượng của nó có số 3 và hình lá chắn này không thì phần mềm rất đơn giản thôi anh em có thể vào google anh em à, gõ là ba tool nhá ba tool này thì trên này nó sẽ có đầy đủ các công cụ để anh em thực hiện luôn và bằng tiếng việt rất là dễ sử dụng đó anh em vào ngay trang chủ của nó là trang ba bau com sau đó anh em đào nó về đó mình đã đào mình cài sẵn rồi đào về thì lúc đào xong cài xong anh em cài thêm cái deliver của apple nữa đó, sau khi đào xong rồi bật lên thì nó sẽ ở trạng thái như này nhá đó, anh em nhìn này đó hoàn toàn đầy đủ bằng tiếng việt đó, hay cái nốt thiết bị ios của bạn để uh, sử dụng nếu chúng ta chỉ cắm cáp vào như này iphone vẫn ở chế độ vi hóa thì máy tính nó sẽ không nhận đâu bây giờ là thủ thuật hướng dẫn anh em cách vào chế độ recovery để kết nối được phần mềm auto chạy lại phần mềm nhá ok thì bây giờ là trên màn hình nó đang bị như thế này chúng ta sẽ ấn nút to tiếng này nút nhỏ tiếng này sau đó giữ phím nguồn đó chúng ta cứ giữ thôi cứ giữ thôi không làm gì cả cứ giữ với nguồn thôi nha. lưu ý trường hợp này các phải cắm được đấy nhá đó, cứ giữ rồi nó tắt đi cũng giữ hiện đá lên cũng giữ đừng thả ra là thả ra sẽ lỗi lại làm lại từ đầu ấy đó giữ nhá rồi nó vào chế độ recovery rồi đó anh em nhìn thấy nhá nó đã vào chế độ recovery này từ USB 3 trở đi nó sẽ hiện hình cái máy tính và hiện cái cáp cắm vào như này nhá trên phần mềm nó báo thiết bị đang kết nối ở chế độ recovery kiểu máy là 11 Pro Max đó anh em này nhìn thấy không đầy đủ các thông tin ở trên này thì là bây giờ sẽ chọn vào mục nâng cấp đó thì là ở trên này nó sẽ có những cái phiên bản phần mềm để cho chúng ta tải về để cho anh em tải về nếu anh em đã tải về rồi thì nó hiện đã tải về còn nếu anh em chưa tải về anh em nút tải về cho mình lưu ý với anh em nếu anh em thực sự là thợ thì anh em hãy chạy bản beta để dùng thử còn nếu anh em không phải người dùng bình thường anh em hãy chạy bản mới nhất ví dụ như 13.4.1 ở đây đó mình đã tải về sẵn rồi nha sau khi tải về thì uh, anh em ấn vào cái này cho mình là đây nó có những cái mục chọn này quick flash mode này hay là anti logger flash hay là giữ nguyên dữ liệu thì anh em lưu ý mình là anh em chọn vào quick flash mode giúp mình bởi vì là nếu mà anh em giữ nguyên dữ liệu thì nó máy nó sẽ ở nguyên cái trạng thái mà mà mà, mà bị khóa như vừa giờ còn bây giờ là chúng ta sẽ quick flash mode bởi vì là đây trường hợp chúng ta phải bắt buộc phải chạy lên bản iOS mới nhất thì bây giờ là mới nhất của iOS nó rất là tốt mà bản 13 4.1 là bản ngon nhất hiện tại còn sau này thì anh em bắt buộc phải bắt là bản mới nhất thôi sẽ không up lại được cái bản mà anh em đang sử dụng nhá anh em lưu ý mình như vậy thì bây giờ là ấn vào quick flash mode xong là ấn vào nâng cấp ok và lát đi đó sau đó và chờ đợi chờ đợi quá trình này mất khoảng 15 đến 20 phút là máy sẽ được khôi phục ở chế độ ban đầu anh em lưu ý mình như vậy nhá Ok ok Đó Sau khi uh, à, flash xong nó sẽ báo là chúc mừng flash sạch sẽ nhá Thì uh, các bạn chờ máy nó khởi động Và sau đó sẽ kích hoạt ở bên trong thì các bước kích hoạt nó cũng đơn giản thôi chọn tiếng việt chọn wifi và kích hoạt bên trong thôi không ai cả lao là cứ thế là vào và dùng còn ai cả lao có tài khoản thì đăng nhập vào là được đó bây giờ sẽ đến cái bước mà máy nó sẽ bung cái phần mềm trong hệ thống nhá thì các bạn cũng sẽ phải chờ đợi cái này thì cái này nó mất khoảng 5 phút đó ok nhá chờ đợi nhá ok kệ sau khi máy nó cài xong thì nó sẽ ở cái màn hình như này thì à, cũng đơn giản thôi kích hoạt thì cứ chọn tiếng việt này việt nam này nó toàn tiếng việt thành anh em cũng rất là dễ sử dụng đó anh em nào mà không biết đọc tiếng việt hơi khó một tí thôi anh em nào biết đọc thì dễ lắm đấy nhá cái nó wifi vào bắt buộc có wifi để kích hoạt nhá đó, mình đã có clip để hướng dẫn anh em kích hoạt cái này rồi đó ok là cái bước này nó sẽ xác minh này nếu trong trường hợp anh em đang lắp sim và nếu là máy lắp thì nó sẽ báo luôn là sim không hợp lệ đó trường hợp anh em có ai cái lao nó sẽ hỏi ai cái lao để anh em đăng nhập vào kích hoạt vào còn nếu mà trường hợp nó không có một cái gì ấy máy ok hết tất cả thứ thì nó sẽ vào luôn phần bên trong để cho anh em kích hoạt ừ, để vào sử dụng bình thường Đấy, anh em lưu ý mình như vậy nhá rất là nhiều anh em gặp cái trường hợp là chạy xong và bị khóa hàng lao và không nhớ là cái gì cả thì mình phải nói thật với các anh em là mình không biết làm thế nào đâu mình chỉ biết cách duy nhất là điện Apple và xác minh đúng là tài khoản và đúng là chiếc máy của anh em thì Apple người ta sẽ mở cho anh em từ xa luôn với một điều kiện là anh em phải tắt máy trong vòng vài ngày ấy thì Apple người ta sẽ mở cho còn nếu mà trường hợp mà anh em xác minh rất là chuẩn rồi thì Apple sẽ mở ngay lập tức cho anh em luôn đó đơn giản vậy thôi còn đây là chiếc máy nó không bị ai cả lao đây là chiếc máy mình đang bán mà làm gì ai cả lao gì đâu đó và là máy quốc tế hoàn toàn bình thường anh em nhá trường hợp là máy anh em chưa không lắp sim ấy, thì nó sẽ kích hoạt được vào bên trong nhưng nếu anh em lắp sim vào thì nó lại văng ra màn hình kích hoạt bình thường đây là cho anh em sao lưu dữ liệu từ máy mới đến cũ thì bây giờ mình là máy mới mình không chuyển cái gì cả bỏ qua hết thôi để sử dụng đó rất là đơn giản đúng không anh em đó chỉ mất khoảng uh, ờ, 2 phút ngồi uh, mày mò là xem clip này của mình và sẽ mở được bình thường và sẽ không tốn một đồng tiền nào để ra hiệu cả và rất là an toàn chiếc máy của mình bởi vì nhiều trường hợp anh em ra một cái hiệu người ta không làm ăn đồng hàng ấy người ta bỏ cái trường hợp này anh em phải can thiệp rất là sâu rất là sâu rất là sâu mất rất là nhiều tiền thậm chí là người ta bỏ bắt buộc phải giữ máy và sau đó người ta tháo linh kiện là người ta lấy hết rồi anh em anh em sẽ phải phải phải lãnh rất là nhiều hậu quả trong vấn đề như vậy nên anh em xem clip này của mình và anh em làm theo là là xong hết không phải mất công gì cả bởi vì đây là một cái thủ thuật rất là đơn giản thôi nhá anh em xem thấy hay thì cho mình một like nhá chia sẻ cho mọi người cùng xem mình chỉ xin anh em đơn giản như vậy thôi là mình sẽ hướng dẫn cho anh em rất nhiều cái khác nữa anh em muốn hướng dẫn máy nào thì anh em comment bên dưới mình sẽ làm sớm nhất cho anh em nhá cảm ơn xem clip nhá chào tạm biệt anh em